đạo đức có thể truyền lại 10 đời không hết, nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến 3 đời là tiêu tan. Vậy làm sao để có thể duy trì sự giàu có, tiêu tai giải nạn cho bản thân và gia tộc? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Giá trị của đạo đức Câu thành ngữ đạo đức truyền ra, thập đại dĩ thượng, phú quý truyền ra, bất quá tam đại, có nghĩa là đạo đức có thể truyền lại 10 đời không hết, nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến 3 đời là tiêu tan. Có ý nói rằng nếu một gia đình có đức thì sẽ nhiều đời được sống trong hạnh phúc. Cũng là nói, nếu các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái luôn làm việc thiện tích đức và không làm việc xấu để tổn đức thì cuộc sống tốt đẹp sẽ truyền đến nhiều đời. Còn nếu chỉ chú ý đến tiền tài mà tích lũy để lại cho con cháu thì cũng chỉ trong thời gian nhất định mà tiêu tan như vậy đã đủ để nói lên rằng đạo đức của con người giá trị đến nhường nào. Giới tu luyện giảng rằng con người khi sinh ra luôn mang theo hai thứ, đó là đức và nghiệp. Nếu người nào có nhiều đức thì làm quan to, phát tài lớn. Nếu không có đức thì đi xin ăn cũng khó khăn. Bởi quy luật của vũ trụ là mọi sự luôn có sự hoán đổi. Do vậy nếu đi xin ăn thì cũng phải có đức để giao hoán. Cũng như vậy nếu làm một việc xấu thì phải chịu nghiệp lực và phải tổn đức. Một người có nhiều đức, họ làm quan to, phát tài lớn. Nhưng nếu không biết tích đức và cứ làm việc xấu, tranh giành những thứ của người khác thì đức cũng dần sẽ hết. Do vậy nếu không tích đức thì kể cả làm quan to đến đâu, giàu có thế nào thì cuối cùng hết đức vẫn phải gặp nạn, như bị bệnh tật, mất tiền của, thậm chí có người còn mất mạng. Nhẫn để tích đức Nhẫn đối với con người là một đức tính quan trọng bậc nhất để không làm tổn đức. Những người tu luyện Pháp Luân Công là tu theo đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ. Họ đặc biệt coi trong tu nhẫn bởi vì nhẫn chính là tích đức. Phật giáo cũng rất coi trọng tu hạnh nhẫn nhục đều là để đề cao tầng thứ của họ. Trong quyển sách chuyển Pháp Luân có viết về việc người nào có nhiều đức thì có thể làm đại quan, phát đại tài. Thời Trung Quốc cổ đại có câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui háng. Hàn Tín là đại tướng quân của Hoàng đế Lưu Bang, là người có ý chí kiên cường. Chuyện kể rằng, ông luyện võ từ khi còn nhỏ tuổi. Một hôm ông khoác bảo kiếm đi ngoài đường, có một kẻ vô lại thách ông giết hắn. Ông nghĩ rằng giết hắn thì không nên mà lại bị quan bắt đền mạng. Hắn thấy ông không dám giết, hắn liền bảo ông phải chui qua háng hắn cuối cùng Hàn Tín đã thực sự chui qua háng kẻ kia. Quả thực Hàn Tín là người có tâm đại nhẫn, nên ông mới làm được việc to lớn, mới được người đời ghi tên ông vào lịch sử. Nhẫn được thì tâm sẽ bình an, sẽ không bị tổn đức, sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Vậy sao có thể nói nhẫn là chuyện nhỏ? Không tranh không đấu cũng là để tu nhân tích đức mọi sự đến với mỗi người đều không hề ngẫu nhiên. Đều đã có sự an bài theo bản sự của mỗi người, theo lượng đức mà họ có. Nếu tranh đấu để cố giành phần thắng về mình thì kết quả không phải là được mà chính là họ đã bị mất, kể cả khi họ đã giành được điều họ muốn. Bởi vì nếu điều đó không phải của họ thì đã phải lấy đức để hoán đổi. Do vậy hãy tùy kỳ tự nhiên, cái gì thuộc của mình chắc chắn sẽ còn đó, Thứ gì không thuộc của mình thì có tranh giành cũng không được hoặc rồi cũng mất. Hãy sẵn sàng nhẫn nhịn, chịu khổ một chút, việc đó sẽ mang lại nhiều điều tốt lành. Cái khổ ở đây có thể là trên phương diện thể chất hoặc tinh thần của con người. Tu nhân tích đức từ lời nói Một người muốn được mọi người tôn trọng thì trước tiên phải từ lời nói của anh ta. Lời nói ra khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu thì đó còn được gọi là khẩu đức, tức là lời nói có đức, lời nói chân thực. Muốn làm người cao quý, nhất thiết phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói. Muốn có vận mệnh phú quý, đầu tiên phải tu dưỡng cái miệng phú quý. Người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ không thận trọng trong lời nói thôi, sẽ có thể đắc tội rồi. Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên, tích được đức. Một lời nói an lành sẽ cho ta một tâm thái an hòa và khiến cho khí huyết cũng lại an hòa. Từ đó thấy rằng câu nói phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra chẳng hề sai. Tích đức từ tính cách khiêm nhường, trong 64 quẻ dịch thì quẻ khiêm, địa sơn khiêm là quẻ đẹp nhất. Nội hàm của quẻ địa sơn khiêm nói lên tính nhún nhường, sự hanh thông, nói lên người quân tử giữ được trọn vẹn tới cuối. Tượng của quẻ này là trên là quẻ địa, đất, dưới là quẻ sơn, núi. Núi cao, đất thấp mà núi chịu ở dưới đất là cái tượng nhún nhường, khiêm hạ. Vì vậy mà được hanh thông, trên thực tế những người có tính kiêu căng thì rất khó thành công trong cuộc sống bởi sẽ khiến cho mọi người xa lánh họ. Câu nói tu nhân tích đức là cách sống mà các bậc tiền nhân lưu truyền lại cho con người. Đó là con đường ngắn nhất để có được một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Trời ban phúc cho người hành thiện, câu chuyện đắc phúc báo của một thương nhân. Người xưa giảng rằng làm điều thiện sẽ nhận được điều thiện, làm điều ác sẽ gặp ác báo. Đó là quy luật của trời đất. Câu chuyện về một thương nhân tưởng đã hết mệnh, nhưng nhờ làm việc thiện, số kiếp của ông đã thay đổi. Chuyện kể rằng có một thương nhân tên là Vương còn trẻ, chỉ hơn 30 tuổi. Dù đã lập gia đình được vài năm nhưng vẫn chưa có con. Người thương nhân này quen và rất tin tưởng một vị thầy tướng số một ngày vị thầy tướng số này nói với người thương nhân rằng Tháng 10 này ông sẽ gặp một tai họa lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Ông phải rất đề phòng mới mong tránh được Đi tránh tai họa lại giúp người Thương nhân Vương tin ngay mà không mảy may nghi ngờ bởi ông luôn bội phục khả năng dự đoán của vị thầy tướng số này. Ông liền thu xếp các công việc buôn bán, thu hồi tiền về và chuyển đến đến một thành phố khác. Ở đó, ông thuê một căn nhà nhỏ để sống tạm qua ngày nhằm tránh tai ương. Một đêm nọ, người thương nhân này ra ngoài đi dạo và bắt gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Quá bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, ông lập tức hô to cầu cứu mọi người. Ông nói to hết mức có thể. Có một phụ nữ bị ngã xuống sông đằng kia, ai cứu được cô ấy sẽ được thưởng một cây vàng. Các chủ thuyền trên sông đều nghe thấy, tất cả họ bèn nhanh chóng ra trèo để cứu người phụ nữ. Cuối cùng có hai chiếc thuyền kịp thời vớt người phụ nữ lên bờ, cô ấy vẫn còn sống. Ông Vương giữ lời hứa mang một cây vàng đưa cho hai chủ thuyền. Gieo mình tự vẫn có nên chăng? Sau khi người phụ nữ tỉnh lại, ông Vương hỏi, xin hỏi vì sao cô phải tìm đến cái chết vậy? Người phụ nữ nước mắt tuôn rơi và trả lời Chồng tôi làm thuê cho một người nhưng họ đang thiếu tiền nên trả công cho chồng tôi bằng một con heo Hôm qua trong lúc chồng tôi đi vắng Một người ở vùng khác đã đến làng của tôi tìm mua heo Tôi đã bán con heo được 5 chỉ vàng Tôi rất vui vì nghĩ rằng mình đã bán được giá rất hời Sau đó một người họ hàng đến chơi nhà nghe chuyện và xem số bạc ấy rồi họ nói số vàng ấy là vàng giả. Tôi kinh hãi khi biết mình bị lừa và sợ hãi sẽ bị chồng đánh. Tôi cảm thấy cuộc sống khổ cực này thật vô nghĩa nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử để kết thúc mọi thứ. Sau khi nghe chuyện, người đàn ông này thấy thương cảm cho hoàn cảnh của người phụ nữ ấy. Ông không ngần ngại lấy ra đủ số tiền bằng với giá bán của con heo và đưa cho cô. Ông khuyên cô quay về nhà và hãy sống thật tốt Làm việc tốt với tấm lòng ngay thẳng Người phụ nữ cảm tạ ông Mang số tiền ấy về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho người chồng Nhưng người chồng không tin Để minh hoan cho mình Người vợ bảo người chồng cùng đến chỗ ở của ông Vương để xác nhận sự việc Ông Vương lúc đó vừa bắt đầu ngủ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của người phụ nữ. Ông ơi, tôi là người vừa được ông cứu mạng. Tôi quay lại muốn cảm ơn ông, xin hãy mở cửa cho tôi. Nghe thấy thế, ông Vương lập tức nghiêm giọng trả lời. Cô là phụ nữ đã có chồng, còn tôi là lữ khách đang ở một mình. Sao lại đến gặp tôi vào lúc đêm khuya như thế này? Người chồng nghe thấy vậy thì bao mối nghi hoặc tan ngay. Với sự xúc động sâu sắc, người chồng lên tiếng. Thưa ông, ông đúng là một bậc chính nhân quân tử. Xin đừng hiểu lầm, hai vợ chồng chúng tôi cùng đến để cảm ơn lòng tốt của ông. Người thương nhân này hiểu ra mọi chuyện liền nhanh chóng ra tiếp khách. Ngay khi ông mở cửa thì một bức tường lớn của phòng ngủ bất ngờ đổ xuống khiến chiếc giường của ông sập gãy. Ba người kinh hãi nhìn sự nguy hiểm mà ông vừa tránh được Hai vợ chồng sau đó thành kính cảm ơn lòng tốt của ông. Ông cũng cảm ơn họ vì nhờ họ đến vào đúng lúc đêm khuya mà ông đã thoát khỏi cái chết khi bức tường đáng lẽ đã đổ lên người ông. Đến số phận được thay đổi. Rồi tháng 10 đến và đi, người đàn ông này không bị thêm một tai nạn nào nữa. Ông cảm thấy mình đã thoát được kiếp nạn. Ông quyết định quay về nhà. Sau khi về nhà, ông đã đến gặp lại vị thầy tướng số. Ngay khi vừa nhìn thấy ông, vị thầy tướng hết sức ngạc nhiên và nói Vài tháng không gặp, sắc diện của ông đã cải biến hoàn toàn. Tôi thấy lượng đức của ông được bổ sung rất nhiều. Hẳn là ông đã làm được việc rất thiện nào đó mà lớn nhất có thể là cứu mạng người. Với lượng đức ấy, ông sẽ có phúc báo trong tương lai. Thời gian sau đó, hai vợ chồng người thương nhân kia đã có con. Gia đình họ trở thành một gia đình lớn. Các con ông đều ngoan, biết quan tâm và lễ phép với mọi người. Ông Vương cũng khỏe mạnh và sống bình yên mãi cho đến năm 96 tuổi. Đúng như người xưa thường dạy về quy luật nhân quả, một nhân được gieo thì một quả sẽ được hình thành. Đơn giản như một nông dân gieo hạt, gieo hạt đậu sẽ thu hoạch đậu,